Có những đêm anh nằm lòng thao thức Có những đêm anh cần phải suy nghĩ Về em, về anh, về nhau, về bao chuyện lâu nay Để đêm nằm nghe thời gian lê bước những bước dài Đối với anh em vẫn là cô bé Những nghĩ suy trong đầu còn non nớt Chẳng lo ngày nay ngày sau đến Còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhịp màu Dù rằng em đã cố dành trọn thời gian để luôn bên anh dành vòng tay âu yếm lắng nghe buồn vui của anh mỗi đêm nhưng biết sau này cuộc sống không đẹp từ như giấc mơ chính anh đang mơ tình yêu non nớt em dành nhỏ xinh và rất vô tư nụ cười em đó khi kề bên anh chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi đó cùng chính những lúc anh lo ngày mai cô bé hôm nào giờ như giọt nắng lung linh chờ em mau lớn trong tình yêu thương và những nghĩ suy sẽ lớn theo em đó là lúc giấc mơ được Có những đêm anh nằm lòng thao thức Có những đêm anh cần phải suy nghĩ về em, về anh, về nhau Về bao chuyện lâu nay Để đêm nằm nghe thời gian lê bước những bước dài Đối với anh em vẫn là cô bé Những nghĩ suy trong đầu còn non nớt Chẳng lo ngày nay ngày sau đến Còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhịp màu dù rằng anh sẽ cố dành chọn thời gian để luôn bên em dành vòng tay âu yếm lắng nghe buồn vui của em mỗi đêm nhưng biết sau này cuộc sống không đẹp tựa như giấc mơ chính em đang mơ tình yêu non nớt em dành nhỏ xinh kề bên anh chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi tình yêu non nát em say nhỏ xinh và rất vô tư nụ cười em đó khi kề bên anh chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi đó cùng chính những lúc em lo là lúc giấc mơ được nhịp màu đó là lúc giấc mơ